Cao nhân chỉ điểm vẫn còn bốn tai họa trong năm 2020. Dịch bệnh virus Vũ Hán vẫn lây lan toàn cầu, cháy rừng ở Australia, lũ lụt dữ dội ở khắp nơi trên thế giới. Những thảm họa khủng khiếp xảy ra liên tục kể từ đầu năm 2020 đến nay đã khiến toàn bộ nhân loại không khỏi kinh hoàng vì cớ gì con người phải chịu đựng những thảm họa cứ liên tiếp như vậy đến khi nào nó mới kết thúc mới đây một cao nhân tình cờ chỉ điểm rằng vẫn còn bốn tai họa nữa sẽ xảy ra ngay trong năm 2020 này năm 2020 một năm vô cùng thảm khốc vị cao nhân này chính là một người tu luyện đã nhìn thấy những gì sắp xảy ra qua con mắt thứ ba thiên mục của mình và nói rằng có một vị thần trên bầu trời chuyên quản những tai họa gọi là tư tai thần tư tai thần năm nay cực kỳ bận rộn bởi vì tai họa rất nhiều vị thần này nói năm nay là năm khởi động ngũ hành kiếp luân kiếp nạn ngũ hành nhân loại bắt đầu phải đối mặt với kiếp mạc thế. Lần kiếp nạn này sẽ do virus corona mở đường, cũng chính là nói virus corona chỉ là khởi đầu của kiếp nạn này mà thôi, phía sau còn rất nhiều tai họa. Hiện nay, những tai họa mà con người đã biết là ung dịch, châu chấu, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, bệnh dịch hạch, vân vân nhưng ông nói rằng vẫn còn chiến tranh, nạn đói, hỏa hoạn và dịch bệnh còn nghiêm trọng hơn chưa đến. Hơn nữa, bất kỳ tai họa nào trong số này cũng đều đã định thời, định điểm, định số, gọi là tam định. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ xem xét và phân tích bốn tai họa vẫn chưa xuất hiện mà tư tai thần đề cập đến là gì. một Chiến tranh Người ta nói rằng trong năm nay sẽ có chiến tranh, tình hình ở eo biển Đài Loan hiện đã đầy mùi thuốc súng. Kỳ thực điều quan trọng nhất ở đây là quan hệ Mỹ-Trung đã ở trong trạng thái gần như bị chia cắt hoàn toàn. Một loạt các hành động gần đây như đóng cửa lãnh sự quán, cấm TikTok, thậm chí cấm WeChat, chế tài các quan chức Hồng Kông đó chỉ là một phương diện hai hàng không mẫu hạm của Mỹ ở eo biển Đài Loan gần đây đã bắt giữ các tàu Trung Quốc đi Iran. Ở đây đúng là đã có mùi thuốc súng nồng nặc. Các nhà bình luận thời sự đều nói rằng có lẽ sẽ không có nổ súng, nhưng thực sự có động thương đau hay không, cái này vẫn rất khó nói. Tất nhiên là những người bình thường, điều chúng ta không muốn thấy nhất chính là chiến tranh nhiều lúc tưởng như không có chuyện gì nhưng lại đột nhiên xảy ra xung đột vậy nên rõ ràng trong đó là có thiên ý nếu như định sẵn sẽ có một cuộc chiến vậy ai cũng không thể ngăn cản được chúng ta hãy chờ xem hai nạn đói theo tình hình hiện tại nguy cơ người trung quốc phải đối mặt với nạn đói là rất lớn trung quốc giờ đây nam lục bắc hạn lũ lụt ở sông Dương Tử đã làm ngập một số khu vực sản xuất lương thực quan trọng ở tỉnh An Huy. Còn vựa lúa ở Đông Bắc năm nay là đại hạn, rất nhiều nơi không có thu hoạch. Điều kinh hoàng hơn nữa khi có không ít kho ngũ cốc quốc gia của Trung Quốc là trống rỗng. Những nơi này đã bị một số quan chức tham ô đục khoét khi lãnh đạo đến kiểm tra mới đi khắp nơi tập trung lương thực về để lừa lãnh đạo hoặc phóng hỏa để phi tan tội ác. 3. Hỏa hoạn Kể từ năm 2019 đến nay, nhân loại đối diện với hỏa hoạn liên tục. Từ cuối năm ngoái, Australia phải đương đầu với cuộc khủng hoảng cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, khiến diện tích thiệt hại lên đến hơn 16 triệu 800 ngàn hectare theo thống kê của Đại học Sydney, hơn 1 tỷ vật nuôi và động vật hoang dã đã thiệt mạng. Gần đây, vụ cháy rừng ở bang California, Mỹ cũng không hề nhỏ. Nó gây thiệt hại nặng nề về người và của. Nhưng tư tay thần nói rằng hỏa hoạn thực sự vẫn chưa đến. bốn siêu virus trên thế giới hiện nay đã có 20 triệu người nhiễm virus corona, nhưng theo cách nói của tư tai thần, đây vẫn chưa phải là con virus mạnh nhất, sẽ có một loại virus mạnh hơn nữa xuất hiện trong năm nay. Theo các nghiên cứu y học hiện nay, virus corona đã phát sinh đột biến các cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ và Anh cho biết có 29% mẫu virus có đột biến gen sự đột biến của giống loài mới làm gia tăng khả năng lây nhiễm từ 3 đến 6 lần. Con số ấy quả thật đáng sợ, nhưng nếu đây không phải là con virus cuối cùng đó thì siêu virus cuối cùng nhất mạnh đến mức nào thực sự là không thể tưởng tượng được. Thần đồng Anan của Ấn Độ cũng đề cập đến siêu virus dự ngôn của cậu cho đến bây giờ cũng tính là khá chuẩn xác, bao gồm cả thời gian bùng phát và quá trình giải thể. Trong lời tiên tri của mình, cậu cũng nói rằng cuối cùng sẽ có một siêu virus xuất hiện vào tháng 12. Nói về siêu virus tối thượng, có một người từng nói rằng ông đã nhìn thấy trong kiếp nạn cuối cùng của nhân loại lần này sẽ có một loại virus cực mạnh gây ra cái chết cho rất nhiều người bản thân ông là một người yêu thích khí công và thích viếng thăm tất cả những ai được gọi là thế ngoại cao nhân năm 1993 hoặc năm 1994, ông gặp một chuyện rất lạ ở vùng Đông Bắc. Đó là có một bệnh nhân bị sốt đến bệnh viện, biểu hiện bề ngoài là sốt và ho. Sau đó bác sĩ đã điều trị cho người này. Kết quả là trong vòng một ngày, cơ thể bệnh nhân này từ từ co lại rồi từ từ biến mất giống như hóa thành nước vậy cuối cùng chỉ còn lại bộ quần áo Tình huống này khiến tất cả bác sĩ và y tá có mặt tại hiện trường cực kỳ hoảng sợ. Không ai biết đó là chuyện gì hoặc là bệnh gì, càng không dám đi nghiên cứu bởi vì người này là quân nhân. Ông ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ, lúc đó đã hỏi một vị thế ngoại cao nhân mà ông biết Kết quả vị cao nhân đó nói với ông rằng con virus này gọi là khuẩn ăn thịt người là một chủng loại vô cùng lợi hại. Vào lúc đó ông đã nói nhân loại sẽ gặp phải một loại virus vô cùng nguy hiểm có thể giết chết rất nhiều người. Hơn nữa người bị bệnh này căn bản là không có thời gian chữa trị, chẳng mấy chốc đã không còn người nữa rồi nếu như kiếp nạn thật sự tới chúng ta sẽ có biện pháp gì để tránh khỏi hay không tất nhiên một số bạn bè trong tôn giáo sẽ nói đây là sự trừng phạt của thần con người không thể trốn thoát vậy tại sao lại cần trừng phạt bởi tâm tính con người đã trở thành xấu đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ chỉ vì danh lợi mà làm tổn thương người khác phá hoại Phật Ít nhất theo lời của Tư Tay Thần nói Kiếp nạn là tam định, định thời, định điểm, định số Chỉ có định số là có thể thay đổi được Cũng chính là nói nếu như nhân tâm cải chính Sẽ có thần linh phù hộ Như thế có thể ứng kiếp bất ứng số Có khả năng vượt qua đại nạn